nắp tài xỉu camera wifi bác nào mà đã sở hữu cái nắp tài xỉu camera wifi này rồi các bác cũng đã biết được cái sự hiệu quả của nó còn bác nào mà chưa biết đến nó các bác cứ xem hết video chỗ nào không hiểu các bác cứ alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc đến cơ sở em test hàng các bác ưng thì các bác lấy không ưng thì thôi em ở bến xe miền Tây các bác nhá để không mất thời gian của các bác nữa thì em à, xin phép được giới thiệu qua với các bác về cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera wifi này đây đây là cái nắp tài xỉu camera wifi mà em đã làm camera vào bên trong nắp này còn đây là bộ hột và cái đĩa là đĩa và hột trợ với cái nắp tài xỉu camera wifi này thì sạc của nó sẽ là sạc bệ như thế này các bác có thể dùng cái à, cục tích điện để các bác sạc cũng được vậy nên là mình mà đi chơi ở trên rừng trên núi mình cũng không lo là sẽ không có cái gì để sạc nó sẽ không còn như ngày trước là mình phải sạc kim và đối với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera wifi này các bác có thể cài trực tiếp vào cái điện thoại mà các bác đang dùng đây đây là điện thoại mà em đang dùng đây để các bác có thể nhìn được và với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera wifi này các bác ở đâu cũng có thể nhìn được cái độ xa của nó thì rất là xa cứ chỗ nào có mạng có 3G quá gói wifi là mình dùng được thôi sau đây thì em xin phép được test thử cho các bác một vài tiếng để các bác cảm nhận được cùng em về cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera wifi này đây bây giờ em sẽ kết nối wifi vào bên trong cái điện thoại mà em đang dùng các nhé các đợi em xíu ạ này sẽ có một cái điện thoại nữa để nó nó là cái máy soi và cái điện thoại đó thì các bác đút túi quần túi áo đút đâu cũng được các bác nhá em xin phép sẽ không được không đưa cái điện thoại đó ra bởi vì là có nhiều cái các bác khi mà mua bộ đồ chơi này các bác cũng không muốn để lộ cái điện thoại đó vậy nên em xin phép được cất cái điện thoại đó còn em sẽ cài vào cái điện thoại trực tiếp mà em đang dùng này đây nó đang kết nối đó này đó đây các bác nhá bây giờ em xin phép lắc này ba một hai xỉu các nhìn thấy rõ không ạ nó hơi bị ờ, ấy đây ba một hai xỉu 251 đây các bác này đây đây đó 251 đây 251 các bác nhá chuẩn chưa ạ đây này đây là ba con ba con một này xỉu này đây chuẩn chưa ạ 113 các bác có nhìn thấy rõ không 143 chứ nó bị nó cái màn hình nó hơi lóa ạ đây 43 em nhìn nhầm thành số 1 vì cái màn hình này nó trắng quá đây 412 412 chuẩn chưa ạ 612 612 chuẩn chưa các bác 551 này tài đây chuẩn chưa ạ vừa rồi em đã test thử cho các bác được một vài tiếng để các bác cảm nhận được cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera này cùng với em rồi các bác nào mà muốn trực tiếp xem hàng cứ lên cơ sở em